và với cái bộ đồ chơi nắp soi xuyên tài xỉu wifi này thì em bao tang tích luôn các bác đập nắp cũng không có gì hết và các bác có thể ngồi bất kỳ đâu các bác cũng có thể nhìn thấy được chỉ cần là có wifi hoặc 3G các bác nhá đây khi vào sòng sới chơi mình chỉ cần mang được một cái nắp này vào thôi nắp này thì nó có rất là nhiều loại và em sẽ làm theo yêu cầu của các bác các muốn làm nắp màu gì em cũng có thể làm được xanh đỏ tím vàng bên em đều làm được hết các bác nhá sau đây em sẽ giới thiệu qua về cái bộ đồ chơi nắp soi xuyên tài xỉu này đây khi vào chơi mình chỉ cần nắp thôi đĩa và hột chơi đĩa hột nào cũng được còn đây là cái máy soi này nó là một cái máy điện thoại cảm ứng bình thường thôi đó bác dùng Rồi em sẽ soi thử cho các bác xem test cho các bác một vài chén được chưa và cái điện thoại này thì các bác có thể nghe gọi hoàn toàn bình thường nha các bác nhé qua đây thì nó hơi chói này qua cái màn hình này thì nó hơi bị chói đó đây em quay buổi tối thì nó hơi chói nhá đây có nhìn rõ không ạ 524 có nhìn thấy rõ không nó chói quá đó 524 này 5 2 4 này. 6 2 đúng không ạ có nhìn rõ không ạ 6 2 2 này 136 đúng không ạ 136 có nhìn không 224 này đó 224 chuẩn chưa ạ này 251 này 251 đó có nhìn rõ không ạ đây là cái bộ đồ chơi hoàn toàn không tang tích các nhá Đấy, cái nắp cũng hoàn toàn không tang chén đĩa chén và đĩa à chén và hột thì là của người ta rồi đó